啊啊！我发现了，我现在太久太久太久没有撸啊。 也是很久很久很久很久没有 upload 我的 vlog 了，所以呢是为什么呢？因为，因为，因为，因为，因为我今年是有大考啊，小 O level 啦，说累死我了，就是因为这个原因，我才没有 upload 我 vlog。但今天就是最后一天，我考那个 O level 了，说呀，发先啊。 Tức là gì? Chỗ bọn gì à? À, rồi mấy cái cổ hơi kêu Bà bà bà bà bà Nhiều mấy khán có chứ cơ bà kênh Rồi á, rồi ừ. ừ Đấy 对，来来来来来来，今天就是我考试的最后一天了。j o l e t s g o 哎，我还要盖这个嘎嘎，然后回去去学校，你搞不懂么嘛？我就是不要跟你讲。 好一个水够很难呐、啊。还有还有，我玩汽修一个东西哦，等一下等一下啊，我玩汽修开口了啊！爸爸爸，很久没有修开口了，怎样修开口啊？啊，对对对，我刷高级了。爸爸爸，Let's do this！我真的很久没有修开口了，爸。哦，啊呀！我看到我在跟你们在。耶！ จอ Let's cut your brow 可以吗？好像有一点 rusty 咬啦，因为我很久没有录啊，就。 yeah, Kaya trên người Your character is bad <laughs> yeah, boy. Your last exam, right? Yes. Yeah. Yeah. yeah. Yes. Yeah. <laughs> Hi, morning! Oi, oi, morning! yep. yes. Yo, last day of my life. Kita lost kita lemah kita ni. last <laughs> forever. 뭐야니뭐해?일단은오빠있습니다나비지 Oh, di dalam bentuk pohon makan. Yeah. Eh, sì. Come stai? Ma mi siamo mình sang clinic giờ buổi giờ buổi em là good boy See you later. No. y h e 가 Xem ông dọc trời trời ui Đây, đây Đừng mất kênh á How are you? I'm fine Ồ oh. deh. One, two, three. Lagi, lagi, lagi, lagi. Angkat kaki mu. lagi, <laughs> lagi. Angkat kaki mu. Woi, lagi Warel. Last, woi. Last, last, last, last, <laughs> last, last. Hi. Hi. Hai.

finally O level finish. Yeah boy. finish. Yeah boy. High school. See you next year. See you next year. <laughs> I will miss you, meow. 와, 정훈이 가방 찢어. Yeah, bye. Bye. I'm going home. See you next year. See you next year. See you next year. Bye. See you next year. <laughs> Bye, see you next year. Okay.